Xin chào anh em à, hôm nay tôi xin uh, chia sẻ với anh em một cái thiết bị mới nhất thì uh, với cái thiết bị này nó sẽ giúp anh em đến mọi sân chơi anh em đều thể chơi được thì trước khi chia sẻ với anh em cái thiết bị đấy thì tôi cũng uh, khuyên anh em anh em nào đang tìm hiểu những cái đồ chơi công chuyện đấy, thì anh em nên mang đồ của anh em nắp đĩa quân hột của anh em đến trực tiếp nhà để anh em kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó em nhé để tránh cái trường hợp là anh em mua phải những cái à, đồ công chuyện kém chất lượng làm ảnh hưởng đến cái sự uy tín của chúng tôi vì hiện nay có rất nhiều anh em có liên hệ với tôi đấy nhờ tôi tư vấn đấy anh em có kêu là em có sử dụng của uh, của một anh A một anh B một cơ sở A một cơ sở B đấy về đấy là anh em sử dụng nó rất là kém chất lượng đấy không đáp ứng được cái nhu cầu cho anh em thì em cứ mang nắp đĩa quân hột của anh em tới đấy, em không cho người ta chạm tay hột đấy, em cần thiết nữa là anh em quấn băng keo quanh nắp của anh em đấy không có một cái thiết bị nào có thể soi xuyên được anh em nhé đấy nhiều anh em hỏi tôi là kính soi xuyên không hay là máy soi xuyên thì tôi xin trả lời anh em là không có một cái thiết bị nào có thể soi xuyên được anh em nhé đấy thì quay lại với cái vấn đề mà đồ chơi câu chuyện mới nhất hôm tôi muốn chia sẻ với anh em đấy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 đây tôi tiếng muối đây kho thịt nó hoàn toàn bình thường đấy nhá tôi sẽ dùng đũa và lấy ba hột bất kỳ tức là không chạm tay hột em nhá đấy cái đồ chơi này rất là hiệu quả hột gì em cũng có thể chơi được hột trợ hột công chuyện hay hột bò chuẩn cắt âm phá tiếng đều được hay nắp đĩa gì được anh em nhé tóm lại anh em không cần quan tâm sân chơi mình nó đang sử dụng à, cái đồ gì anh em nhé Đấy, em chỉ là quan tâm là cái khoảng cách anh em ngồi ấy, tí tôi sẽ chia sẻ kỹ cho anh em Đấy, anh em cần tìm hiểu bất cứ những cái đồ chơi công chuyện gì liên quan đến tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài ná hay game hack trên điện thoại anh em cứ liên hệ tôi qua cái số điện thoại 09 03 02 đúng không tôi sẽ tư vấn cho anh em em nhé thì à, làm clip tôi cũng sẽ bật cái đồng hồ bấm giờ lên để chứng minh với anh em đấy clip của tôi cũng không qua chỉnh sửa không cắt ghép gì anh em nhé đây tôi sẽ để đây đây thì như em biết rồi hiện nay có rất nhiều đồ chơi công chuyện cho nên là em vào sân chơi thì em cũng nên để tự tay mình kiểm tra thật kỹ trước khi chơi anh em nhé đây trên tay tôi thanh nam châm đây châm châm trắng rất là hít anh em nhé đây. hột và đĩa không hề hít đây nhé Đấy, hoàn toàn là bình thường nắp cũng vậy anh em nhé đấy thì em biết rồi nếu là đồ công chuyện em thử nâng châm này chắc chắn nó sẽ hít anh ạ sau khi anh em thử nâng châm không hít thì anh em xoay đèn cho tôi đây. nghĩa là hoàn toàn bình thường em nhé đấy nhé em lưu ý nhá em không cần phải chạm tay hột em nhá đấy, hột rất là trong này đấy những cái hộp công chuyện đấy anh em mà xoay đèn này bao giờ cũng gợn đục anh em nhé không bao được trong suốt như này đấy, hoàn toàn là bình thường em nhé thì cái đồ chơi mới nhất của năm 2020 này tôi muốn chia sẻ với anh em là gì đấy đó là cái máy phân âm một tài xỉu nó được ngụy trang vào cái điện thoại nhé đấy anh em có thể là ngụy trang vào điện thoại hay là để cục dầu mót nhỏ thôi bằng hai bàn ngón tay cũng được tóm lại mẫu mã gì cũng được anh em ạ đấy quan trọng nhất là cái hiệu quả của nó đấy như thế nào thì với cái máy phân âm hột tài xỉu này đấy nó được chống mọi tiếng ồn đấy anh em vào sân chơi có ồn anh em cũng có thể chơi được đấy, nó không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng của máy anh em nhé máy này nó được lập trình sẵn âm thanh của 6 mặt nhất nhị tam tứ ngũ lục của rất nhiều loại hột tài xỉu cho nên anh em vào sân chơi hột gì em cũng có thể chơi được cách chơi rất là đơn giản thôi em chỉ cần bật máy lên này em để trong người và ngồi vị trí một mét rưỡi đổ lại anh em nhé đây tôi sẽ để đây và test thử cho anh em anh em lưu ý này máy báo một dung anh em mới xỉu máy báo hai dung anh em mới tài đấy như thế này đây máy báo một dung anh em mới xỉu của tôi xỉu này chín nút rất ok nhé đấy. đấy anh em cần tìm hiểu ấy, liên hệ với tôi qua số điện thoại 0903 0240 đến trực tiếp nhà tôi để em cùng trải nghiệm anh em nhé máy báo một dung anh em hãy xíu tôi xíu này rất là ok em nhé Đấy, sóc dài đều được vì bản thân cái máy của mình ấy nó sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng quân hột rơi xuống đĩa phát ra đấy để nó phân tích và nó báo dung cho em biết được tài hay xỉu anh em nhé đấy máy báo một dung đây anh em hãy xỉu của tôi xỉu nhá rất là ok hột 11 12 13 14 hay hột cắt âm bo tròn phá tiếng đều được anh em nhé máy báo hai dung đây anh em ấy tài tôi chắc chắn là tài anh em ạ tài này rất ok tôi sẽ cầm trên tay nhé đấy cái đồ này là đồ hiệu quả nhất của năm 2020 đấy anh em máy báo một dung đây anh em lấy xỉu của tôi xíu này rất là ok anh em nhé đấy thì anh em lưu ý nhé anh em muốn tìm hiểu cái cái đồ này em đến trực tiếp nhà anh em mang nắp đĩa quân hột của anh em tới để anh cùng kiểm chứng anh em nhé đấy khẳng định với anh em đấy, anh em không nên chủ quan đấy để làm sao để mua vào những cái đồ nó đảm bảo chất lượng để anh em về anh em chơi nó hiệu quả đấy như thế này đây máy tiếp tục báo hai dung anh em tài tôi tài này rất ok anh em nhé đấy đồ rất là hiệu quả anh em cần tư vấn thì liên hệ tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video